avete tinggi uh, avete indiano pure Hồ 55 que rồi nha. à ờ, đi đá xuống ở đây. Empat ya.